Welcome to Ốc Ngố Channel. Quá quá quá. Đây là một nhân vật được chụp từ rất rất rất là xa và nhiều người á thì theo ông thấy là người ta hay nhầm con này với con à, ngày 17. Đó, nhưng thực chất á nó là một bàn tay khổng lồ có bốn ngón tay chứ không có ngón cái. Mình thắc mắc nếu không có ngón cái thì sao mà uh, tước lương mọi người nha. <laughs> anh em nào muốn biết tước lương thì anh em phải xem phim ờ, The Boy Season 1 á thì anh em mới biết tước lương là gì. Hí. Nhân vật hôm nay có tên là The Hand of Heaven, có tên tiếng Việt có nghĩa là bàn tay của thiên đường. Ốc xin nói trước, video này có thể là hơi ngắn, à, vì nó không được dài. À, ừ, cái đó thì mình bỏ qua đi, nhiều khi mình hơi lú ấy. Cánh tay của thiên đường, tại sao nó có tên là như vậy? thì chúng ta có thể có hai lập luận đầu tiên là cánh tay nó từ trên trời nó thò xuống thứ hai nó có thể giúp người ta lên thiên đường bằng cách là nó nện một cái là chết hàng loạt ấy cho nên nó có thể là có cánh tay từ thiên đường vào một ngày không trăng không sao không gió và nhiều mây thì đó là thời gian thích hợp để cánh tay của thiên đường xuất hiện nó xuất hiện một cách rất là từ từ đứng nhìn từ xa thì chúng ta thấy từ những cái đám mây đó đó là sẽ có một cái tay thò xuống từ từ từ từ chạm xuống đất cánh tay này thì nó khá là gầy gò và màu đen kiểu mà nó không phải là đen thui nha nó đen hơi nâu nâu một tí khi cánh tay chạm xuống đất nó thường vơ vét tất cả những cái thứ gần đó để nó kéo lên trời mà không biết kết quả nó kéo lên trời để làm gì thì ờ, có lẽ là chơi lego phiên bản đời thực hay làm gì đó mà nếu xung quanh đó nó không có cái nhà nào cả cũng không có cái gì luôn thì nó đưa tay xuống nó ờ, tấm một cái núm đất để nó kéo ngược lên thì cũng gọi là có cái để kéo đúng không? Đã có rất nhiều lần các nhà khám phá muốn nhìn thấy toàn bộ hình dạng của nó là như thế nào. Có thể là một người khổng lồ hay là một cái gì đó ẩn sau cái lớp mây mù đó. Thì thử rất là nhiều cách rồi nhưng mà đã thất bại hết. Đầu tiên á, họ đã thử dùng máy bay không người lái. Trên đó có những cái máy ghi ảnh. Khi mà bay tới và chụp gần thì cũng không thể thấy gì ngoại trừ cái phần tay đó thôi còn lại những cái tấm ảnh cái phần phía trên á nó hoàn toàn bị lỗi luôn. Lần khác, họ thử bay cao hơn cái đám mây của tụi nó. Lần khác, họ thử cho máy bay không người lái bay cao hơn cái tầng mây đó. Thì chụp hoàn toàn là chỉ toàn là không gian mênh mông, bao la bát ngát, không hề có sinh vật nào trên đó cả. Bắt đầu bọn họ sử dụng cái biện pháp mạnh hơn. Nhưng mà cũng không thấy tác dụng gì cả Họ đã cố gắng tấn công bằng súng và đạn và sáng và đụng Thì cũng không bị thương, không hề hắn gì hết Những dấu hiệu này cho thấy sinh vật bàn tay này có sức mạnh mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Quyết định tiếp theo là một quyết định dữ dội hơn, đó là sử dụng bơm định vị để mà tấn công. Nhưng cho một cái kết quả rất là khó hiểu, khi mà định vị mục tiêu là cái sinh vật bằng tay thì nó báo lỗi, không xác định được vị trí, hoàn toàn là bị nhiễu sóng luôn á, cho đến khi có một ý kiến vẫn là sử dụng máy bay không người lái gắn bơm trên nó gắn rất là nhiều bơm và bắt đầu khi đưa nó tới cái vị trí mà bàn tay thiên đường xuất hiện á Họ cố tình đặt những chiếc máy bay này ở dưới đất Cái phần nó sẽ kéo lên trên và cho nổ ngay lập tức Sau khi vụ nổ xảy ra thì bàn tay cũng chả có hiện tượng gì lạ nó chỉ từ từ rút lên như một cách bình thản và chỉ vài giây sau bỗng trời đen lại bàn tay thiên đường lại xuất hiện thêm một lần nữa tại cái vị trí đó luôn nhưng lần này thì nó đang ở dạng nắm đấm. Nó bắt đầu lao xuống đất với tốc độ bàn thờ, đập xuống đất 2 cho đến 3 cái thì đã gây ra một vụ nổ có sức công phá hủy diệt hàng loạt mọi thứ trong một phạm vi rất lớn. Thì cái vụ việc này đã được che giấu nói đây á, là một vụ tấn công của khủng bố thôi chứ không phải do thế lực siêu nhiên hay là bọn ngoài hành tinh đâu nhá. à, ờ, các bạn hãy tin như vậy nhá, Cũng kể từ lúc đó, không thấy bàn tay thiên đường xuất hiện trong 2 năm trở lại đây. Lúc này có rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng mà cái giả thuyết được nhiều sự đồng ý nhất đó chính là bàn tay thiên đường này nó thật sự là ở một thế giới khác. Nghe tới đây các bạn oh shit thế sao được nó tới được trái đất đúng không? Cũng như bao sinh vật khác thì nó cũng có khả năng riêng của nó, nó có thể tới bằng cách riêng của nó. Bàn tay thiên đường nó đến đây bằng một cái cổng năng lượng được nó tạo ra và chỉ đủ để nó thò cánh tay qua thôi Và phần bên kia thì có khả năng nó là một người khổng lồ Cũng vì cái lý do nó sử dụng cổng năng lượng Nên chụp ảnh gần là sẽ bị lỗi Và bay cao hơn tầng mây á Thì mình cao hơn cái cổng của nó rồi cho nên là mình cũng không thấy gì ở đó mục đích của bàn tay hốt mọi thứ mà nó chạm tới ở trái đất chúng ta vì cái gì thì chưa biết được chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nhưng theo óc suy nghĩ thì vẫn suy nghĩ đó thôi đó là lắp ráp Lego phiên bản à, đời thực. <laughs> Có rất nhiều sự hiểu nhầm giữa bàn tay thiên đường và ngày 17. Thì các bạn hãy nhìn kỹ đi. Ngày 17 có rất là nhiều xúc tua vây quanh. Cái xúc tua đó sẽ đưa xuống dưới và bắt con người lên. Đó. Còn cái này là đưa cả một cái bàn tay xuống nó hốt. Thì hai đứa nó khác nhau hẳn luôn nha. Và đến cuối video rồi. Thì cái à, video này á được rất là nhiều bạn yêu cầu. Nhưng mà mình hiện tại mới ra nên xin lỗi mọi người nha Vì mình ra trễ vì quá nhiều yêu cầu luôn các bạn yêu cầu á, thì mình đọc cái nào hay thì mình mới bắt đầu mình làm cái video đó cho nên nhiều khi tốn cả tuần có thể tốn khá là nhiều thời gian chứ ví dụ như là anh em mà kêu một làm một cái video nào đó mà nó không hay ho ấy rồi tự nhiên mình cũng đâm đầu vô mình làm đấy thì nó hơi khó đúng không mong mọi người ủng hộ ốc bằng cách tiếp tục để lại một like một share cho ốc đừng quên subscribe cho kênh của ốc để ốc có động lực làm những video hay hơn tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ